và mình cũng chia sẻ thêm ấy, video này chỉ mang tính chất cung cấp cập nhật thông tin và đây là quan điểm cá nhân riêng của bản thân mình chứ không phải lời khuyên khuyến khích kêu gọi đầu tư nên các bạn đặc biệt lưu ý cho mình ha. Ok thì trước tiên chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào website của dự án nhá. Đó thì bạn có thể quan sát thấy này, đây là một game chiến đấu cổ trang các bạn nhá. Ok, kéo xuống chúng ta tìm hiểu thêm này. Thì uh, các bạn có thể đọc này, Kinomics là một trò chơi chiến tranh chiến lược nha, dựa trên công nghệ blockchain này. Bất kỳ ai có thể kiếm token tức là tiền trong game đấy rồi người chơi có thể chiến đấu thu thập cũng như là nâng cao và xây dựng vương quốc của họ trong game này cũng như là tất cả hệ sinh thái được thiết kế xung quanh nền tảng VP2 ok và tiếp theo nữa này, sẽ là các hình thức kiếm tiền trong game nha nào là chúng ta sẽ xây dựng phát triển các anh hùng LFT trong game này rồi đây là một trò chơi chiến tranh dựa trên nền tảng phi tập trung nha và thứ ba là chúng ta có thể play to earn tức là chơi game kiếm tiền ha rồi kế tiếp nữa này là roadmap nha tức là lộ trình phát triển của dự án đấy và lộ trình ở đây mình thấy là khá cụ thể và rõ ràng nhá nào là giai đoạn 1 này là chúng ta sẽ ra mắt website chính thức của dự án này cũng như là xây dựng cộng đồng ha tiếp đến giai đoạn 2 này là staking gameplay tức là đồ họa này cũng như là pre-sale LFT rồi giai đoạn 3 chúng ta sẽ ra mắt đất này giai đoạn 4 là chúng ta sẽ ra mắt hệ thống avatar này ok yêu nữa là investor tức là nhà đầu tư và Google Game nha thì ở đây có rất nhiều các nhà đầu tư nổi tiếng và uy tín như Hubi Venture này, rồi Dowmaker này, hay GameStarter nha. Đó các bạn thấy quan sát thấy nha. Và cuối cùng là FNQ tức là hỏi và đáp nha. Ngoài ra bạn có thể truy cập và tham gia vào các nền tảng mạng xã hội của game này để tìm hiểu thêm về dự án hơn nữa nha. Tiếp theo chúng ta sẽ truy cập vào white paper của dự án này. Đó các bạn thấy đồ họa cũng khá bắt mắt đúng chưa ạ? Thì ở đây sẽ có game asset này, tức là tài sản game nha. Và token của dự án là đồng KT nha. Đó viết tắt của King Token đấy và đồng token này dựa trên nền tảng là ERC20 tức là Ethereum nha và đồng token thứ hai là đồng KNT nha đồng này thì sẽ được sử dụng trong game nha cho các phần thưởng trong game này tiếp nữa là hero này tức là anh hùng nha thì ở trong game sẽ có 5 loại anh hùng nha là flying này rồi rồi mage tức là pháp sư nha hay am tức là đập đòn này fighter tức là đấu sĩ này hay archer tức là xạ thủ ha và trên thêm ý, dự án này được audit tức là kiểm toán bởi Certic ha đó cực kỳ uy tín và nổi tiếng rồi cũng như các bạn đã biết rồi, dự án này dựa trên nền tảng cơ thì bạn có thể quan sát thấy này là nền tảng cơ hiện đang đứng thứ ba nha về ROI đấy. Nên dự án này mình thấy khá tiềm năng của NAP, các bạn có thể tham khảo nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta tham gia whitelist nha. Và mình xin nhắc lại nha đây chỉ là video mang tính chất cập nhật thông tin là quan điểm cá nhân của riêng bản thân mình chứ không phải lời khuyên khuyến khích kêu gọi các bạn đầu tư ha. Đó nên các bạn đặc biệt lưu ý cho mình nha.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 rồi sau đó quay trở lại ha và sau đó chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nhé nhấn follow theo dõi này rồi quay trở lại này. và chúng ta sẽ kéo xuống này tiến hành đăng nhập tài khoản Gmail nhé cũng như là điền tài khoản Gmail của mình vào này như tài khoản Gmail của mình là ca.gmail.com này sau đó các bạn sẽ tiến hành điền username tên người dùng tài khoản Telegram của chúng ta nhé vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng tài khoản Telegram của chúng ta các bạn quan sát góc bên trái trên cùng này ở đây có biểu tượng ba dấu gạch ngang này sau đó các bạn chọn setting tức là cài đặt cho mình ha kế tiếp nhấn vào edit profile này thì bạn quan sát này a còng hoa xe chính là username tên người dùng tài khoản telegram của mình nhá các bạn nhấp chuột phải nhấn vào copy username để tiến hành sao chép tên người dùng này sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản twitter của chúng ta nhá các bạn quay trở lại twitter nhấn mục profile tên hồ sơ này sau đó các bạn quan sát ở mục dưới tên này a còn xe cũng chính là tên người dùng tài khoản Twitter của mình nhá các bạn bôi đen sau đó sao chép quay trở lại và dán vào đây này và cuối cùng chúng ta sẽ nhập địa chỉ phí ERC20 hoặc phí BSC Binance Smart Chain của chúng ta nhé. Như ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví ERC20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask của nhà thêm mạng RC20 hoặc mạng B20 BSC Binance Smart Chain trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận ha. Ok, các bạn sẽ nhấn vào đây để sao chép này. Sau quay trở lại và dán vào đây ha. Cuối cùng các bạn nhấn vào gửi để tiến hành tham gia whitelist của dự án Kingdom X ha. Ok, thì lúc này sẽ được thông báo là câu trả lời của bạn đã được ghi nhận, tức là mình đã tham gia whitelist thành công nha thì bây giờ mình sẽ chờ bên Kingdom duyệt xem mình có trở thành một trong năm người may mắn kia không ha thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như là review cho bạn dự án Kinomix cũng như là hướng dẫn bạn cách để chúng ta tham gia whitelist của dự án Kinomix. Thì bạn nào thấy video này hay hữu ích cho bạn ấy thì ấn tiếp một like, một subscribe ủng hộ kênh YouTube của Hoàng Giang Crypto nha. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.